Sai lầm của VinFast Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu VinFast có những giá trị cốt lõi, core value nào mang đến lợi ích, benefit gì cho người tiêu dùng. Thông điệp truyền thông của thương hiệu này là gì? Chỉ thấy ngôn ngữ truyền thông trịch thượng như bàn phát cho người tiêu dùng chứ không phải hướng về họ. Ngoài ra còn một loạt thông tin và bằng chứng rằng tập đoàn này bắt nhân viên phải mua xe máy, xe hơi, điện thoại. Người ta mua một sản phẩm của thương hiệu nào là vì thấy nó mang tới những giá trị mà họ mong muốn và quan trọng hơn là vì người ta có cảm xúc, có tình yêu và niềm tin với thương hiệu đó. Việc ép mua cũng giống như ép yêu, ép cưới, bao giờ cũng mang đến kết cục tan nát. Có ở với nhau cũng là khiên cưỡng mệt mỏi, người ngoài chắc chắn sẽ nhận thấy và sẽ càng thấy muốn tránh xa. Nếu thương hiệu này bình tĩnh hơn, làm tốt việc truyền thông với công chúng nói chung, thì tự khắc hàng chục ngàn cán bộ, công nhân viên của họ sẽ là những khách hàng trung thành, tự nguyện và trở thành đại sứ thương hiệu lan tỏa tình yêu với thương hiệu nhanh hơn, đậm sâu hơn. VinFast là một dự án đáng ngưỡng mộ và tự hào của tập đoàn này. Việt Nam cần có nhiều hơn nữa những chaebol, tập đoàn lớn của tư nhân có khát vọng và tầm vóc như vậy. VinFast lại có lợi thế về ngân sách và sở hữu những kênh truyền thông và cơ sở dữ liệu khách hàng khủng của tập đoàn. Nhưng hãng xe hơi này cần có một chiến lược phát triển và truyền thông thương hiệu khác bài bản, rõ nét và tổng thể hơn sự nhầm lẫn giữa aspiration, khát vọng và value, giá trị trong chiến lược truyền thông của VinFast. Đánh giá ba sai lầm trong chiến lược truyền thông của VinFast dưới góc độ chuyên môn về marketing. Sai lầm 1. Không phân biệt được aspiration, khát vọng và value, giá trị. Aspiration, khát vọng và inspiration, nguồn cảm hứng là lý do để một business hình thành – Vingroup có khát vọng trở thành tập đoàn công nghệ và muốn thế giới phải biết Việt Nam trí tuệ đẳng cấp. Và họ muốn thực hiện khát vọng này thông qua dự án sản xuất xe máy ô tô VinFast. Aspiration là thứ chủ doanh nghiệp cần, nhưng không phải là thứ khách hàng cần. Cái khách hàng cần là value, là giá trị. Họ bỏ tiền ra mua hàng để đáp ứng nhu cầu của họ, không phải để đáp ứng nhu cầu của người bán cách VinFast truyền thông tập trung chủ yếu vào khát vọng của mình mà ít đề cập tới khách hàng và tới giá trị mà xe VinFast mang lại cho khách hàng. Mãnh liệt tinh thần Việt Nam là cảm hứng để người VinFast lao động chứ không phải là thứ khách hàng bỏ tiền ra mua. Họ bỏ tiền ra mua giá trị. Cách marketing và truyền thông của VinFast không phân biệt được điều này. Sai lầm 2. Truyền thông trịch thượng. Vingroup có kinh nghiệm và know-how hàng đầu về bất động sản ở Việt Nam và họ có quyền tự tin và tự cao trong lĩnh vực này. Vì khách hàng đã có niềm tin nhưng xe máy và xe hơi là câu chuyện khác hẳn. Chỉ có một bài báo duy nhất mà VinFast cho khách hàng có quyền là khách hàng thông qua bài báo tỷ phú Phạm Nhật Vượng xúc động và biết ơn khách hàng VinFast – Ngược lại, các bài truyền thông khác của VinFast đa số là lời lẽ kẻ cả, lời của người ban ơn với 30 với bù lỗ 300 triệu cho mỗi xe bán cho khách hàng. Đồng thời thường xuyên dọa dẫm tăng giá bán. Cách truyền thông này khiến khách hàng và công chúng hiểu rằng VinFast muốn khách hàng phải biết ơn VinFast khi mua xe của VinFast, nhảy vào một lãnh vực vốn chật chội và cạnh tranh khốc liệt thì lỗ những năm đầu là tất yếu đối với ai đó. Chứ VinFast lỗ là vì VinFast bù lỗ cho mỗi khách hàng 300 triệu đồng. Sai lầm 3. Không có chiến lược bài bản. Đến giờ này vẫn chưa có một thông điệp cụ thể về thương hiệu VinFast. Xe VinFast là bền hay là đẹp hay là công nghệ cao, là giá rẻ, là gia đình, là trẻ trung, là doanh nhân hay là gì? Xây dựng thương hiệu bắt buộc cần thông điệp xuyên suốt lâu dài. Các nội dung truyền thông của VinFast rơi rạc, đứt đoạn và lộn xộn. David Beckham xuất hiện một lần rồi mất hút, sau đó là nhà máy, là giảm giá, là dọa tăng giá, là bù lỗ. Các tin tức dày đặc như vậy chỉ giúp tạo awareness, nhưng khách hàng không biết được VinFast là gì và tại sao nên chọn mua xe VinFast mà không mua xe của các thương hiệu uy tín lâu năm khác? Việc có báo nhà Cafe F khiến cho ngôn ngữ truyền thông của VinFast trở lên tùy tiện, xuồng xã như VinFast chơi lớn, đại ngôn kiểu Trung Nguyên cà phê đổi đời và sùng bái lãnh tụ, CEO, chairman, thử sản phẩm công ty mình sản xuất ra là hiển nhiên. Ấy vậy mà KFF e đăng loạt bài Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử hai mẫu xe. Thế giới chưa bao giờ có tin kiểu đích thân Steve Jobs dùng thử iPhone hay đích thân Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên uống thử sữa. Xem cách truyền thông khiến người trong nghề có ấn tượng người phụ trách truyền thông của VinFast là tay ngang làm marketing không có khả năng lên chiến lược truyền thông bài bản và không phân biệt được internal marketing Corporate Marketing và Consumer Marketing. VinFast là dự án đáng ngưỡng mộ nhưng được đánh giá cách truyền thông rất không xứng tầm với quá amateur. Dễ dàng nhận thấy Vingroup đang gặp khó khăn rất lớn về dòng tiền qua việc VinFast vừa phát hành 5.200 tỷ Việt Nam đồng trái phiếu và Vingroup phải bán hai đứa con tâm huyết VinEco và VinCommerce cho Masan. Khó khăn này bắt nguồn từ việc xe hơi và xe máy VinFast không bán được như dự kiến. Cách VinFast làm truyền thông góp phần không nhỏ tới tình trạng ế ẩm này. Dừng làm TV điện thoại, Vingroup chết từng phần hay sẽ lớn mạnh hơn? Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm 9 tháng 5 ra thông cáo nói công ty con của họ là Vinsmart sẽ dừng việc sản xuất TV và điện thoại di động để tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm điện tử và các tính năng về infotainment, thiết bị thông tin giải trí cho ô tô VinFast. Theo thông cáo của Vingroup, Vinsmart sẽ chuyển sang phát triển các tính năng thông minh trên phương tiện giao thông và nhà ở. Thông cáo báo chí đăng trên trang web của tập đoàn nhấn mạnh rằng đây là bước đi chiến lược nhằm đưa VinFast tiến đến mục tiêu trở thành một trong những hãng xe điện thông minh và tiện ích nhất thế giới. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, nói trong thông cáo rằng việc sản xuất điện thoại hoặc TV thông minh đã không còn mang lại khả năng đột phá tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng. Vẫn vị lãnh đạo tập đoàn nói thêm rằng, trong khi đó, việc phát triển các dòng ô tô đặc biệt thông minh, các ngôi nhà thông minh, thậm chí kiến tạo các thành phố thông minh sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và những trải nghiệm vượt trội cho nhân loại. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm dồn mọi nguồn lực cho mũi nhọn này. Vingroup tập đoàn có xuất phát điểm là kinh doanh bất động sản, nhắc lại trong thông cáo rằng trước đây họ cũng đã lần lượt rút khỏi các mảng bán lẻ, nông nghiệp và hàng không để tập trung cho ưu tiên cốt lõi là ô tô. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng điểm lại trong thông cáo rằng tính đến nay, sau gần 3 năm phát triển, Vinsmart đã tung ra thị trường 19 mẫu điện thoại và 5 mẫu TV. Trong đó điện thoại Vsmart đã chiếm lĩnh top 3 thị phần smartphone Việt Nam và được trao giải thương hiệu điện thoại Việt xuất sắc nhất Tech Award 2020 và là một trong những thương hiệu được yêu thích nhất Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, cựu giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội xác nhận với VOA rằng điện thoại Vsmart được đón nhận tích cực ở trong nước, bà cho biết thêm. Cá nhân tôi cũng mua một chiếc, sử dụng thấy tốt, Tôi tương đối bất ngờ về việc Vinsmart dừng làm điện thoại. Quyết định mới nhất của Vingroup về dừng sản xuất TV và điện thoại di động lập tức trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi trên mạng xã hội – không ít ý kiến cho rằng những gì diễn ra gần đây là cái giá phải trả cho việc tập đoàn tham gia nhiều lĩnh vực giàn trải. Một vài người thậm chí đưa ra những bình luận nặng nề như tập đoàn xây lâu đài trên cát hay việc rút dần khỏi một số lĩnh vực là cái chết từng phần của tập đoàn. Ngược lại, những người khác đánh giá tích cực về điều mà họ xem là Vingroup tỉnh táo, rút khỏi những mảng không có thế mạnh hoặc không cần thiết để tới đây sẽ lớn mạnh hơn trong những lĩnh vực chính. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, doanh nhân kỳ cựu, từng tiên phong sáng lập một số công ty điện tử, ngân hàng trước đây, phân tích với VOA rằng khi Vingroup chen chân vào mảng TV và điện thoại, đó là những thị trường có sự cạnh tranh gay gắt trong khi Vingroup không có kinh nghiệm. Do vậy, việc tập đoàn này dừng lại trong hai mảng đó là điều dễ hiểu. Với kinh nghiệm của mình, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng không nên có cái nhìn quá tiêu cực về việc Vingroup rút dần khỏi một số lĩnh vực, ông nói. Vingroup là một tập đoàn mạnh, họ thăm dò thị trường bằng cách mở rộng ra nhiều lĩnh vực thử nghiệm để tìm kiếm xem sản phẩm nào là cốt lõi. Ví dụ, họ thử 10 sản phẩm, có thể đến 8-9 sản phẩm không phù hợp. May ra có một sản phẩm cốt lõi và họ sẽ tập trung phát triển nó. Còn nếu đánh giá khách khe, cũng có thể nói rằng họ đã có những bước tiến liều lĩnh, nguy hiểm, nay phải dừng lại để tránh rủi ro. Từ góc nhìn của người từng giảng dạy về kinh doanh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh so sánh rằng sự phát triển của Vingroup có nhiều nét tương đồng với các J-Ball, đại tập đoàn thuộc sở hữu gia đình ở Hàn Quốc trong những thập niên trước đây. Bà nhắc lại rằng Chebol đã lợi dụng sự ủng hộ của chính phủ Hàn Quốc và các mối quan hệ với giới quan chức để huy động vốn mở rộng kinh doanh vô tội vạ ra nhiều lãnh vực, nhưng đến cuộc khủng hoảng năm 1998, họ đã phải cắt bỏ các mảng không có nhiều khả năng thành công trở thành những tập đoàn có tính chuyên ngành hơn, bà nói tiếp với VOA. Tôi nghĩ chiến lược của Vingroup chứng tỏ họ đã học hỏi được từ Chebol đi trước và họ cũng biết là không nên nhúng vào những chuyện quá xa lãnh vực chính của mình. Vingroup từng có tham vọng làm các sản phẩm dịch vụ cho mọi người từ lúc ra đời cho đến lúc chết. Bây giờ họ đã biết rút gọn hơn, đây là chiến lược đúng đắn, có thể làm cho họ mạnh hơn, giảm mức độ dễ bị tổn thương bình luận về việc Vingroup tuyên bố đã rút khỏi một loạt các lĩnh vực nhằm tập trung cho sản xuất ô tô VinFast, tiến sĩ Nguyễn Quang A không lấy làm lạc quan. Tôi nghĩ rằng với ô tô còn khó hơn nữa, ở thị trường Việt Nam tôi nghĩ giả sử VinFast chiếm được 10-15% thì vẫn còn quá nhỏ để có thể phát triển được. Muốn phát triển được, họ phải vươn tới Mỹ, nhất là Trung Quốc hay Ấn Độ nhưng tôi nghĩ là khó cho Vin để chen chân vào với ngành ô tô tôi rất e ngại rằng khó có khả năng.